Katajiri Yuichi, một học sinh năm 2 trung học, cậu là một học sinh nghèo sống một mình và làm việc bán thời gian để trang trải cho việc học và kiếm sống. Cậu hiện đang có một nhóm bạn chơi rất là thân. Đối với cậu, họ quan trọng hơn cả tiền bạc. Nhóm bạn của cậu là một nhóm tập hợp đủ các tiêu chí như giàu, nghèo, lùn, cao, hai mắt và đẹp. Và đây là thanh niên giàu nhất trong đám bù lại não hơi rỗng, có tên là Shibe Makoto. Thiên tài hai mắt, Mikasa Tenji, nấm lùn Kokorogi Jutoji và cuối cùng là lớp trưởng của lớp mang tên Sakaja Jishiho. Hiện tại thì cả lớp đã bàn tán và quyết định sắp tới sẽ cùng nhau đi dã ngoại, cứ tưởng mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ thì đột nhiên. Cả lớp được giáo viên chủ nhiệm báo một tin cực sốc, đó là 2 triệu yên tiền quỹ cho chuyến đi dã ngoại đã bị trộm mất. Theo lời Si người giữ toàn bộ số tiền quỹ của cả lớp nói là hôm qua cô để tiền vào tủ khóa ở tiết 5, dù đã khóa lại, nhưng vài phút sau tiền đã không cánh mà bay mất, cô đã khóc và cầu xin ai đang giữ nó hay trả lại. Nhưng đó chỉ là một câu nói vô dụng, chính vì lý do đó mà ngày hôm sau, cả hai đã không đi học. Mọi người trong lớp thì liên tục đổ lỗi cho hai người họ là người đã lấy cắp. Vào buổi tối khi duy chi đang gắp hoa để ngày mai còn kiếm cơm thì bên ngoài có một người để cho cậu một bức thư trước cửa. Đó là thư của si ho Cô kêu cậu tối nay lúc 11 giờ cô sẽ đợi cậu ở cổng trường. Không lòng vòng cậu lên đồ và lập tức phóng đến đó. Khi đến nơi thì thấy cả nhóm bạn mình cùng tập hợp ở đây mọi chuyện dần trở nên lú hơn khi bốn người bạn của cậu đều nhận được bức thư có ghi tên người gửi là cậu. Dù chỉ sau một hồi nhìn vào tờ giấy thì cậu biết cả nhóm đã bị gài đến đây. Ngay lúc này cậu bị một người phía sau úp sọt bằng cơ trích điện. Cả nhóm bạn của cậu đều bị bọn họ bắt. Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng với bốn bức tường màu trắng. Khi mọi người đã tỉnh dậy hết thì một con linh vật xuất hiện. Đây chính là Menobu, một nhân vật từ những bộ anime cũ. Trông thì đáng yêu nhưng lại khô máu với những ai bố láo và ăn cắp kho báu của trẻ nhỏ. Menobu đến đây là để thông báo với cả nhóm là mọi người sẽ phải chơi trò chơi với nó. Phần thưởng khi hoàn thành mỗi trò chơi là 2 triệu yên và còn có các thưởng khác trong mỗi trò, mọi người sẽ phải vượt qua hết để trả món nợ 20 triệu yên. Khi vừa nói đến đây cả nhóm như chết lặng, 20 triệu yên, tao ở nhà chỉ biết cắm hoa với đi bán, bị trích điện cái dẫn vô đây xong mang nợ 20 triệu yên. Duchi không chấp nhận chuyện này nên đã lao đến Menobu hỏi ra lẽ, Menobu bình tĩnh trả lời, cứ không mang nợ như mấy đứa kia thì có đấy, Thanh niên Tenji tới hỏi Menabu thì đã hiểu ra vấn đề. Và cậu đưa ra kết luận là Menabu là kẻ lừa đảo. Cho dù bọn này có mắc nợ đi chăng nữa thì chính Menabu đây cũng không trốn khỏi tội bắt cóc và giam giữ. Menabu là tội phạm, nhưng Menabu nói là tụi mày đòi chơi rồi nói tao lừa đảo là cái quần què gì. Cậu hiện đã nhận phí tham gia là 10% của khoản nợ 20 triệu ấy rồi, chính là 2 triệu yên. Đó đúng với số tiền quỷ đi dã ngoại của cả lớp. Và nếu mọi người từ chối tham gia lúc này thì về tay trắng cùng với một sợi dây nịt. Đặc biệt hơn nữa là khứa nào nợ 20 triệu thì tự mà trả. Và bây giờ, nếu đồng ý tham gia, thì món nợ sẽ chia đều cho 5 người là 4 triệu yên. Nếu mà chơi xỉu lên xỉu xuống nhưng mà vẫn thua thì số tiền đó phải tự trả. Cả nhóm bây giờ đang suy nghĩ không biết nên nhảy cầu nào vào tối nay hay là khô máu có còn hơn không. Sau một hồi thì đã quyết định chơi. Trò chơi đầu tiên chính là các cu di đúng sai. Mỗi người sẽ nhận được một cái bảng tên trong đó sẽ ghi tên và số nợ của từng người và không được phép cho ai xem hết. Vì nếu làm vậy thì tiền sẽ tăng lên gấp đôi. Cách chơi là mọi người sẽ đặt tay lên đồng xu và di chuyển đến đáp án mình cho là đúng. Ví dụ câu hỏi là S rất đẹp trai đúng không? Mọi người lúc này trong đầu nghĩ đúng, thì Kakuji sẽ đọc suy nghĩ và di chuyển đồng xu đến chỗ đúng. Và chốt đáp án đó chính là đáp án đúng, nhưng chỉ cần trong 5 người có một người chọn không, thì Kakuji sẽ ưu tiên thiểu số và di chuyển đến chỗ không, và thế là cả nhóm đã sai câu hỏi. Nếu cả nhóm trả lời đúng câu hỏi, thì sẽ được giảm 400.000 yên nhưng chỉ được lên tiếng khi đọc câu hỏi phạm luật nhân đôi nợ. Và với mỗi câu sai, khi trò chơi kết thúc, người nợ nhiều nhất sẽ ôm hết nợ của những người khác, trò chơi bắt đầu. Những câu hỏi đọc ra đến con ít còn trả lời được, nhưng khi di chuyển thì đáp án toàn đẩy về câu trả lời sai. Điều này cho thấy tất cả thành viên ở đây. Có một người phản bội đang muốn người khác ôm hết nợ cho mình. Điều này khiến Dui Chi không còn tin tưởng vào mọi người nữa. Khi đến câu trả lời của cậu, thì câu hỏi là người đọc tự ra cậu hỏi. Bên dưới có một ghi chú nhỏ, đó là đồng xu di chuyển qua đúng thì trò chơi thắng. Nhưng nếu di chuyển qua không, người chơi sẽ giảm phân nữa số tiền nợ. Thế là cậu đã biết họ cố tình chọn không để giảm phân nữa số tiền nợ mà không kết thúc trò chơi. Nếu như cậu quyết định kết thúc bây giờ, thì cậu chỉ giảm được 400 ngàn yên, còn những người khác thì giảm được tận 2 triệu 4 yên. Cậu quyết định chọn không, nhưng khi nhớ lại người cuối cùng là Jotoji, một người thường xuyên bị bắt nạt và chỉ coi cậu là người bạn thật sự, thì Yuji sẽ quyết định chọn đúng để kết thúc cái trò chơi này. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó khi mà cậu trả lời mình đưa ra là đúng nhưng đồng xu lại di chuyển về hướng không. Thế là một suy nghĩ khác đưa ra trong cậu đó là một người nào đó đã cố đẩy hết nợ cho Ju Toji và dứt điểm số tiền trong một trò chơi. Nhưng cậu thấy nếu câu số 5 mà tương tự thì số tiền nợ sẽ lại bằng nhau. Như vậy là cậu đã biết câu số 5 là câu khác. Nó sẽ không hề ghi điều kiện giảm trừ nợ ở câu số 5 mà nó chỉ là một câu hỏi đúng sai bình thường. Câu hỏi của Ju Toji đưa ra là liệu chúng ta có mãi là bạn chứ? Đây đúng là một con dao hai lưỡi cho cả nhóm, vì chọn đúng tất cả sẽ đi qua màn tiếp theo với món nợ, còn thua thì số nợ sẽ dồn vào Jutoshi và mọi người sẽ trở về không còn nợ. Nhưng đồng thời tình bạn cũng tan rã, Chi cậu biết câu hỏi lần này chắc chắn sẽ là không, cậu quyết định lên tiếng để nhân đôi số tiền nợ của mình lên. Qua tập 2, hiện tại cậu đang có tiền nợ nhiều nhất và nếu thất bại ở trò này, kẻ phản bội sẽ thua đậm, cậu nối dối với mọi người là trên thẻ đã đổi luật người có nợ ít nhất sẽ là người nhận hình phạt, đây chỉ là một câu lừa. Nhưng điều này lại khiến kẻ phản bội cảm thấy đau đầu vì nghĩ lỡ như Duy Chi nói thật thì hắn sẽ toang, nên câu trả lời của cả nhóm là đúng. Sau khi mọi người đến trò chơi tiếp theo thì Duy Chi xin ở lại để cố dây dài. Mục đích của cậu là để xem những câu hỏi có trong tờ giấy. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ vậy khi những tờ giấy đều dùng loại mực đặc biệt nên dòng chữ sẽ biến mất một khoảng thời gian nhất định. Lúc này Siho đến và muốn hỏi cậu nghi ngờ ai nhất trong đám nhưng cậu lại trả lời một cách lạnh lùng chính là cô, vì lúc trong căn phòng trắng cô đã nói là giờ không phải lúc để tìm ra ai là người mắc nợ đâu. Và Siho mà cậu biết sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã ăn cắp tiền quỹ và buộc cả nhóm phải tham gia vào trò chơi này. Còn Siho thì cũng không giấu giếm gì, cô cho rằng cậu chính là người đã ăn cắp tiền quỹ lớp vì cậu nghèo. Chắc tao ký đầu mày quá Siho à, nhưng mọi chuyện không phải vậy. Lý do cô nghi ngờ cậu ăn cắp là vì cô thích cậu. Lý do này thật ảo Malazada. Bắt đầu trò chơi thứ hai, có tên là Sugoroku nói xấu. Trò chơi rất đơn giản, từng thành viên sẽ vào trong phòng để viết thư nói xấu một người trong nhóm xong bỏ vào trong hộp. Thầy Menobu sẽ thu thập phiếu và đọc chúng. Sau khi đọc hết mấy lời nói xấu thì người xem trực tiếp qua màn hình sẽ bình chọn. Và người chơi có lượt bình chọn cao nhất sẽ nằm ở hạng và tiến 5 bước. Chỉ cần một người đến đích thì trò chơi sẽ hoàn thành. Nhưng ai vẫn còn trên đường ô lúc trò chơi kết thúc thì sẽ được tặng thêm 1 triệu và được về nhà nghỉ ngơi. Người chơi để phiếu trống thì sẽ được tiến lên một ô. Mọi người cứ tưởng trò chơi này dễ ăn khi chỉ cần để phiếu trống thì mọi người có thể vượt qua dễ dàng nhưng đâu có dễ nuốt như vậy khi mọi người để phiếu trống và bước lên một ô thì từng người sẽ phải âm ngay 100.000 yên. Bước thêm một ô nữa mà không nói xấu sẽ âm thêm 500.000 yên. Không còn cách nào khác, mọi người sau đó quyết định phanh phui hết những bí của bạn mình. Như Siho từng hẹn hò với Tenji, chỉ mới câu đầu tiên thôi mà tình bạn của Tenji với Sibe đã nứt mẻ vì ghen rồi. Tiếp theo là si be tắm cùng mẹ đến khi hết năm cấp 2, thằng này hảo hán thật. Còn Du Chi thì một tuần không tắm, còn Si Hô từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tập 3, ở vòng thứ năm này có một vé nói xấu gây sốc hơn đó là Du Toji từng làm Sugar Baby hồi cấp 2. Thế là tình bạn của Du Toji nứt mẻ từ ngay lúc này vì bí mật này cô chỉ nói cho mình Si Ho biết, cô bày kể cho chi biết về lúc đó. Hồi năm cấp 2, cô luôn bị bọn trong lớp bắt nạt. Chúng ám cô liên tục không buông tha, cô vì không muốn gây rắc rối cho gia đình nên đã chịu đựng. Và đến một ngày cô tìm ra cách để bọn chúng hết ám lại, đó là lấy tiền đưa cho bọn chúng. Nhưng tiền trợ cấp không đủ, thế là cô quyết định tìm đến con đường làm sugar baby. Nhưng cô nói là vẫn chưa vượt qua giới hạn của mình, nhưng chả ai tin cả. Duy Chi thì cậu không quan tâm với mấy chuyện đó cho lắm, chỉ mới vài bí mật được tiết lộ mà giờ đây cả nhóm muốn nát luôn rồi. Và tất cả những chuyện này đều do một người đang âm thầm gây ra, trở về quá khứ trước khi mất tiền quỹ lớp, trong một giờ tự học của cả lớp, Shiho chuẩn bị đem tiền đến phòng giáo viên để nộp thì lúc này có một bạn đến nói với cô là thầy Masuda gọi đến phòng đa phương, nó ngược vời đường cô đến phòng giáo viên. Và việc cầm tiền không đi như thế này không an toàn chút nào nên cô để tiền vào trong ngăn tủ của mình và đã khóa kỹ càng. Duichi lúc này thì đang ngủ. Shibe thì đang mượn tập, có một người từ từ bước đến cái tủ. Vừa lúc đó Jutoji cùng đi ngang qua thì là hai người đã va vào nhau, Vừa lúc cô ngưỡng đầu lên xin lỗi thì hắn đã lấy đi số tiền mà không ai hay biết. Mặt của hắn đã bị cây bút của cô quẹt trúng và chảy máu. Trở về hiện tại thì Si Be chả còn sức sống gì khi biết người mình thích là Si Ho lại phẫu thuật. Thẩm mỹ nhưng thật ra đó chỉ là một vết sẹo trên mặt hồi học cấp 2 nên cô đã đi xóa nó và bí mật đó cũng chỉ có một người biết. Nhưng không chỉ thế, hắn còn biết tất cả và không ai khác, chính là thằng bốn mắt. Hắn biết nơi cất chìa khóa tủ của Si Ho, hắn nghe lén luôn cuộc trò chuyện của Du Toji và Si Hò. Nhưng liệu có ai có thể phát hiện ra những âm mưu của nó không? Hay tất cả mọi người trong nhóm sẽ bị tên bốn mắt này phá nát hết tất cả? Qua tập 4, Tenji hiện tại đã phá hủy thành công tình bạn của Si Ho và Du Toji. Sau khi tới lượt Tenji ghi, thì cậu bắt đầu suy nghĩ là hiện tại mình đang bị tụt lại ở phía sau và khả năng cao họ sẽ nghi ngờ cậu vì sao không ai nói xấu mình. Nên lúc này cậu sẽ tự nói xấu mình, khi vừa mở cửa ra thì vừa lúc Duchi cùng taxi ho vì si ho nghĩ Jutoji đã tự nói xấu mình để chiếm lấy Duchi. Và cô cũng không quên nói mình không phẫu thuật mà chỉ xóa đi vết sẹo. Si bè cậu sau khi nghe được thì sức sống của cậu ngập tràn trở lại. Còn tình bạn của ba người này toang quá rồi, nó lại đi một bước cực kỳ hoàn hảo đối với thằng Tenji. Khi mọi người đều bước lên thì Siho cô đã nhận được một cơ hội đặc biệt. Cô sẽ chọn một người bất kỳ và người đó sẽ bị phanh phui toàn bộ bí mật. Và nếu như Si Ho chọn Tenji thì mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây và cậu sẽ được một vé ra lìa. Và người cô chọn không ai khác chính là người nãy giờ luôn động viên mình, Tenji. Nhưng khi vừa chọn thì Si Be đã chạy để và muốn cô chọn mình. Vì từ sau khi nghe cô nói mình không phẫu thuật thì cậu muốn cỡ gạc lại bằng sự tin tưởng của mình dành cho cô. Và cậu tự tin rằng mình không hề che giấu cái gì, cậu tự tin thái quá rồi. Cậu không phải không có mà còn có rất nhiều đấy, bố của cậu là một công tố viên. Ông thường xuyên nhận hối lộ, lạm dụng và quấy rối thư ký, và ông ta đã dùng tiền để che lấp hết mấy vụ bê bối. Nghe thì do bố cậu nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp với cậu vì cậu sẽ phải mang cái danh là con của một tên tội phạm và chẳng ai thèm làm bạn. Siho đến động viên cậu thì lập tức bị Tenji tới ngăn cản và khuyên cô nên giữ khoảng cách với loại người này. Thế là Si be từ lên voi giờ thành xuống lòng đất luôn rồi. Tiếp theo là có một giấy nói xấu, đó chính là Si be. Cậu là kẻ giết người. Tenji cậu lập tức đứng tim vì mình không hề viết cái này. Cậu ban đầu định kết thúc si be luôn. Nhưng mọi chuyện như này là quá đủ nên cậu đã để phiếu trống và người viết không ai khác chính là cái thẳng lặn từ nãy đến giờ, Yuichi, qua tập 5. Sibe đã cố gắng nói với Menobu là mình không giết người nhưng nói thế thì ai mà tin. Menobu kêu cậu hãy chứng minh. Nhưng biết chứng minh thế nào khi tất cả tiền sử của cậu đều được bố cậu dùng tiền đáp hết và con một cách nữa đó chính là hãy tìm ra người viết. Chắc chắn sẽ có thay đổi đó, nhưng lúc này Menabu đổi ý và hỏi khán giả thử cậu có đáng tin cậy không. Nhưng có cái nịt, chả ai tin. Sibe lập tức phóng lên ô 22 và dẫn đầu. Và bây giờ nam chính của chúng ta sẽ hàn gắn lại mọi người và tìm ra kẻ phản bội. Và từ nãy đến giờ, cậu đã biết kẻ phản bội là ai và cậu cùng đã tìm ra cách để chiến thắng trò chơi này. Và bây giờ chừng người dẫn đầu ra thì tất cả sẽ tự nói xấu chính mình. Và nếu như kẻ phản bội có phá luật và nói xấu Sibe thì tất cả sẽ được tiến lên hết trừ người phản bội. Và vì khi làm theo cách của cậu thì kẻ phản bội sẽ không thể làm gì được. Cậu biết cách này tuy không hoàn hảo, nhưng ít nhất nó có thể ngưng tổn thương nhau. Lúc này mọi người đều đồng ý. Nhưng riêng Tenji, cậu phản đối việc này. Tenji hỏi Duy Chi là nếu như cậu biết ai là người phản bội thì nói ra là ai đi. Để tất cả mọi người cùng đưa người đó dẫn đầu và trò chơi sẽ kết thúc. Và nếu như lãng phí vòng này mà kế hoạch thất bại, thì cậu phải nói cho Tenji biết là ai phản bội. Và nếu chỉ nói không mà chẳng có chứng cứ thì có chó nó tin. Mọi người sau khi viết vào phiếu nói xấu xong thì đã báo cáo đủ là 4 phiếu, và nếu không phải thì chúng ta sẽ biết được ai không viết. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy khi Menobu đem ra tận 10 phiếu, kế hoạch của cậu đúng là hay thật. Nhưng hãy nhìn lại luật của trò chơi là có thể nói bao nhiêu tùy thích. Lúc này Tenji đến chỗ của Juichi kêu cậu nói ra kẻ phản bội, thì cậu chỉ xin lỗi và nói mình bóc phét. Tenji sau đó dắt Shiho đi. Cậu nói tình bạn của ta đã bị phá hủy rồi và cậu sẽ bảo vệ cô. Mọi người sau đó tiếp tục trò chơi nhưng chả ai nói ai một lời. Cho đến si ho chỉ còn một ô nữa là đến đích, khi về đích thì chỉ cần nhảy xuống, cứ yên tâm vì sẽ không chết đâu. Chỉ gãy chân thôi, thanh niên Tenji cố gắng an ủi và động viên cô từng giây từng phút vì nghĩ mình chiến thắng nhưng cậu ta đâu biết đây chính là cái bẫy. Lúc này Chi có một ý hay vì cậu vừa mới nghĩ ra cách làm kẻ phản bội tự lộ diện rồi. Vì luật trong trò chơi có ghi nếu phát hiện nói dối sẽ bị phạt và luật này kết hợp với cách tự nói xấu cậu lúc nãy thì mọi người trừ kẻ phản bội sẽ tiến vào trò chơi tiếp theo. Và đây chính là vòng nói xấu cuối nên mọi người sẽ ghi tên mình vào và ghi cùng một điều. Điều đó sẽ chỉ có tên phản bội đúng. Đó là câu tôi chính là người đã đăng ký tham gia trò chơi tình bạn vì để phản bội tình bạn của mọi người. Nên chắc chắn người đăng ký đó chính là kẻ phản bội. Giờ chỉ cần ghi tên vô phiếu, tất cả mọi người sau đó sẽ bị phạt. Riêng một người sẽ không bị phạt vì người đó đã viết đúng sự thật. Thế là tất cả về đích chỉ riêng tên phản bội ở lại. Cậu muốn những người thật sự là bạn cùng nhau về đích và hợp tác chơi trong những trò chơi tiếp theo, còn hơn là phải để sự hỗn loạn này tiếp diễn. Tenji ở trong phòng không thể ngờ trước được điều này, nên cậu bây giờ sẽ phải diễn khóc lóc thảm thiết khi mà mọi người biết cậu là kẻ phản bội. Nhưng khi Menerbu chốt thì chỉ có một phiếu ghi, còn lại đều để trống và trong phiếu ghi đó là của Tenji. Cậu chính thức bị bại lộ, không chần chờ gì cậu sẽ bắt đầu diễn khóc, nhưng nó chẳng lấy được lòng ai khi cậu chính là người cố gắng phá hủy tình bạn của tất cả. Qua tập 6, đối với Juchi thì kẻ phản bội ngay từ đầu đã bị mắc bẫy. Đó là câu nói xấu đầu tiên, Siho hẹn hò với Tenji. Ngay từ lúc đó cậu với Siho đã quyết định bí mật hợp tác cùng nhau, với kế hoạch là chẳng cần nói xấu với nhau một lời và cậu hướng dẫn cô cách ghi nói xấu qua những tờ giấy. Những câu cô ghi sẽ được cậu xác nhận là không phản bội. Tiếp theo là cậu chọn Du bằng cách âm thầm đưa phiếu cho cô và nói Sibe ở Feta và hướng dẫn cô ấy cách ghi giống Sibe. Mọi thứ diễn ra mượt không tưởng. Khi cậu kiểm soát thứ tự ra vào và tính toán tất cả, khi chỉ còn Tenji với Sibe thì cùng đễ đoán, nó nằm ở cơ hội đặc biệt được đưa ra. Vì ban quản lý biết người đã đăng ký trò chơi tình bạn nên sẽ rất mạo hiểm nếu kẻ phản bội tình nguyện và Sibe là người tình nguyện làm việc đó. Và kẻ phản bội cuối cùng không ai khác chính là Tenji và kế hoạch đầu tiên cậu đưa ra cũng đã nằm trong tính toán. Và ở vòng cuối khi cậu vào phòng đầu tiên thì trong lúc đó Duichi đã dặn mọi người phải để phiếu chống, Tưởng mình là thợ săn nhưng hóa ra lại là con mồi. Bây giờ tìm thấy tên phản bội thì tốt rồi. Nhưng trò chơi thì vẫn chưa kết thúc. Lúc này Juichi đến chỗ của Manabu và nói nhỏ một vài điều. Bộ phận quản lý lập tức vào việc xác minh cậu. Sau khi xác minh xong thì Manabu lập tức kết thúc trò chơi và Juichi về đích một mình và hoàn thành trò chơi trước sự bất ngờ của mọi người. Đó là vì Juichi đã viết sai một lời nói xấu trong vòng thứ bảy và cậu đã thừa nhận việc đó nên cậu lập tức di chuyển thẳng đến đích. Việc Tenji là kẻ phản bội thì mọi người có thể tha thứ mà không cần cậu, và những điều cậu làm bây giờ chẳng là gì so với cậu của quá khứ cả. Cậu đã làm khá nhiều điều tội tệ, cậu đã giữ bí mật đó. Và nếu tiết lộ, thì chúng ta chẳng còn là bạn nữa, và cách cậu phản bội mọi người còn tệ hơn cách mà Tenji làm bây giờ nữa. Người đã ghi Sibe là kẻ giết người thật chất là nói dối, người giết người chính là cậu. Theo như quản lý điều tra tiểu sử của cậu, thì cậu đã từng giết ba mạng người. Và với cậu, bạn bè là cái lồng giúp cậu sống trong sạch. Cậu không muốn để họ biết con người thật của mình, nhưng ở trò chơi tiếp theo, con người thật sự đã được mở ra rồi. Và cậu sẽ khô máu hết mình ở đó, cậu sẽ dùng trò thứ ba để tiêu diệt Manabu và ban quản lý. Mọi người sau khi biết điều này thì tất cả đã loạn lên. Cậu thì nếu đã như vậy thì cậu cũng không cần bạn bè gì nữa. Cậu lúc trước coi bạn bè rất quan trọng là vì mẹ cậu đã nói như thế. Cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao lại như vậy nhưng cậu vẫn tôn trọng những lời nói ấy cậu chuẩn bị nhảy xuống thì Tenji đã ngăn lại. Tenji không thể để cậu đi một mình được, cậu nói với Manabu là mình từng nói dối ở vòng thứ ba nên cho cậu theo luôn. Vì cậu với Siho chưa từng hẹn hò, và lý do cậu muốn hủy hoại tình bạn này chính là muốn chiếm độc một người. Đó chính là Duichi, cậu đã luôn yêu thầm Duichi để chứng minh cho việc này. Cậu lập tức nâng kính lên một cách tri thức và bay đến hôn Duichi, nước đi này tôi không thể đoán trước được. Bằng chứng đã được chấp nhận là cậu nói dối ở vòng 3 và cả hai được về đích qua tập 7. Tại trò chơi thứ ba, cả hai phải ở trong động khoảng 3 ngày. Tenji lúc này có nói về việc lấy đi nụ hôn đầu của cậu, nhưng Tenji thật ra chỉ còn cách đó mới có thể theo cậu, vì ở cùng cậu, Tenji mới có thể nói tất cả sự việc tại sao mình lại phản bội, và đây chính là lần thứ hai cậu tham gia trò chơi này. Chuyện xảy ra vào hồi cấp 2, lúc đó cậu có một nhóm bạn chơi rất thân, họ đã cùng nhau tích góp để có thể cùng nhau lập nghiệp, nhưng khi Siho xuất hiện, thì việc quản lý quỹ trở nên khó khăn hơn khi hai thằng bạn cậu đều thích Siho và nó bắt đầu tỏ ra ghen với cậu nhưng cậu đã cố giải thích chuyện đó. Thế là số tiền quỹ này vẫn giữ nguyên cho đến năm cấp 3. Ba đứa lúc này quyết định chơi một trò chơi đó là hãy chia 3 triệu yên thành 3 khoản để đầu tư riêng lẻ. Khi số tiền đủ chỉ tiêu, ai làm ra nhiều lợi nhuận nhất sẽ thắng. Tenji cậu quyết định tham gia để không làm nứt tình bạn này, nhưng vào một ngày cả ba bị dẫn vào trò chơi và cậu biết được rằng một trong ba đã nợ hơn 10 triệu yên. Cậu sau đó bị hai đứa nó chơi một vố cực kỳ đau, chúng đẩy hết số tiền nợ đó lên đầu cậu. Hai ngày sau cậu được thả với điều kiện không tiết lộ cho ai biết trò chơi này, cậu lập tức tìm lại tụi nó để đòi lại tiền tích góp của mình. Nhưng nó nói là số tiền đó đã cho si ho hết, đến khi không thể chịu nổi nữa thì cậu đã nói hết mọi chuyện với bố của cậu. Nhưng sau khi vừa nói xong thì ngày hôm sau ông ta đã bị ám sát, từ hôm đó cậu quyết định điều tra si ho, nhưng chưa đến đâu thì cậu nhận được một bức thư cảnh cáo. Thế nên cậu quyết định cực vào trò chơi tình bạn này để phơi bày bản chất thật sự của Siho. Thử thách 3 ngày của hai người đã kết thúc. Mọi người được đưa đến một khu rừng và trò chơi thứ ba chính là trốn tìm tình bạn. Đối thủ của hai người là năm thằng được dựa này. Cách chơi là mỗi đội chọn một người lẫn trốn ở đâu đó trong rừng. Các thành viên sẽ đi tìm. Ai tìm ra người trốn ở đội đối thủ trước sẽ chiến thắng. Và luật trò chơi này chính là hai đội không choảng nhau, không được di chuyển người trốn, được ăn uống, liên lạc, đầu hàng và đổi phe, và nếu thấy đội mình sắp thua thì người tìm có thể đổi sang đội đối thủ. Nhưng dù đổi để thắng thì cũng giống thua khi không thể tham gia trò chơi thứ tư nhưng nếu như ở đội thắng khi kết thúc, số nợ không xóa được do chưa hoàn thành trò chơi thì sẽ được chuyển cho đội thua cuộc và hai thanh niên này, nếu một người chuyển sang đội kia thì trò chơi sẽ kết thúc. Manabu sau đó có thông báo với nhóm Juichi đó là có một người từ nhóm khác một mình đến trò thứ ba và hỏi xem cậu có ok không vì đó là một cô gái xinh đẹp. Juichi cậu lập tức chấp nhận và cô gái này chính là Mizu Maria. Qua tập 8, trò chơi bắt đầu. Khắp nơi khu rừng lấp đầy camera và nếu khứa nào làm việc cấm thì sẽ bị phạt tiền nợ nhân đôi đồng thời thua ngay lập tức. Và ngay giữa khu rừng có một kho lương thực đặt sẵn có thể ăn tiếp tế cho nhau. Yuichi để Maria canh khu rừng. Cậu dắt Tenji đến một cái hang nhỏ và ở trò chơi này, với ba người mà chơi đẹp thì chỉ có toang, nhưng chơi bẩn thì có khả năng và có nói với Tenji một điều quan trọng là dù cho cậu có làm gì thì Tenji phải đợi và đợi. Miễn là không nhấn nút bỏ cuộc, hai người có thể thắng. Thế là ở trò chơi này, Tenji sẽ đặt hy vọng tuyệt đối cho Juichi. Cậu sẽ không bỏ cuộc vì mục đích trả thù cho bố của mình. Đã hai ngày trôi qua, không thấy Juichi trở lại. Cậu vì quá đói nên trong đầu của cậu nãy ra nhiều ý nghĩ tiêu cực và có ý định đầu hàng. Nhưng rất may là cậu đã tỉnh dậy. Cậu cùng nhớ ra là trước khi bắt đầu trò chơi Manabu đã phát cho mỗi người chiếc điện thoại để liên lạc. Cậu cố gắng liên lạc với Duy Chi nhưng đều thuê bao. Một lát sau Duy Chi gọi lại cho cậu, nhưng người nói chuyện không phải là Duy Chi mà là một người ở đội bên kia. Cậu ta nói Duy Chi đã định bỏ rơi cậu và bây giờ Duy Chi đang chơi bời với chị gái kia và cậu ta khuyên nếu không chịu nổi có thể bỏ cuộc. Cuộc gọi kết thúc, con tim cậu như chất lặng, lòng đau như cắt. Cậu chỉ biết gào thét trong cơn đói và hy vọng Duy Chi hãy đến đây. Bộ phim đưa chúng ta trở về ngày đầu tiên sau khi bắt đầu trò chơi. Đây chính là nhóm ca đối thủ của nhóm Duy Chi, Thanh niên này chính là đội trưởng tên gọi Juzo. Còn đây là Haikutaro, một thằng chỉ huy của nhóm cực kỳ nóng tính và giang hồ và đây là Chisato, nam thần của nhóm K, bậc thầy thả thính nhưng không ai đổ. Thằng nhỏ nhất đám nhưng nguy hiểm nhất đám cây, đẹp trai lạnh lùng, bán ri. Thằng đội trưởng lúc này sẽ ra chiến thuật là lần theo người tiếp tế đồ ở đội bên kia, theo dõi cậu ta đến chỗ ẩn nấp và bắt, và hai thằng này là hai thằng chạy nhanh nhất trong đám nên sẽ được đều đi đến chỗ để đồ ăn. Hai thằng này sẽ tìm nơi trốn cho tên đội trưởng trở về hiện tại. Tenji đã đói đến mức nảy ra ảo giác. Trong khi đó thì Yuichi cậu thật sự đến chỗ trạm ăn và ngủ ở đó. Qua tập 9, lúc này cậu có một yêu cầu cho nhóm K, đó là muốn đổi sang nhóm K. Bốn người họ thật sự rất đau đầu với cái ý định này của Yuichi. Họ quyết định liên lạc cho đội trưởng để hỏi ý. Thế là cậu liền bật cười lên khi bốn người ở đây chẳng tự đưa ra một quyết định đơn giản như này. Cái gì cũng cần đội trưởng chấp nhận, Cậu sau đó đã chế nhiễu bốn người khiến thanh niên Hai Kutaro sủng máu lên và chuẩn bị lao đến đánh cậu. Nhưng đây là cái bẫy, cây đã ngăn lại vì nếu tấn công đội khác sẽ bị xử thua. Nhưng sau khi gọi liên lạc thông báo với đội trưởng thì cậu ta không chấp nhận cho Duichi với lý do đơn giản là tên đội trưởng đó chẳng cần Duichi và cả đội chắc chắn sẽ chiến thắng. Vì tên đội trưởng đã núp ở dưới đáy xã hội rồi, chắc có ai lần ra hắn mà tìm. Nhưng việc từ chối đổi đội này đã nằm trong sự tính toán của hai người rồi, trở về lúc trước khi trò chơi vừa bắt đầu. Ở phía Yuji thì cậu nói với Maria là hai ngày tới sẽ không làm gì để cho nhóm ca họ nghĩ cậu không có ý định chiến đấu. Và khi đến ngày thứ ba cậu sẽ đổi đội, nhưng không phải là bỏ cuộc mà là vì chiến thắng. Và cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để thắng trò này. Và nếu như cậu đổi đội thành công thì cậu sẽ tìm ra chỗ trốn và nói cho cô biết. Và cậu cũng đã biết nhóm ca chắc chắn sẽ ra chiến thuật bám đuôi người giao thức ăn. Và nếu như đổi đội không thành công, thì cậu sẽ trò chuyện với đội kia và khiêu khích họ để tìm một thứ nhưng khi tìm được thứ đó thì có vẽ Tenji bên này đã xanh cỏ rồi. Ngày hôm sau thì cậu có hỏi về đội bóng của nhóm K và nghĩ đội bạn chắc chắn phải tuyệt lắm. Nhưng đó chỉ là câu dạo chơi và câu thật sự cậu muốn hỏi với Haikutaro là tại sao cậu lại bị mắc kẹt vào trò chơi tình bạn. Ai là người mắc nợ trong 5 người? Nhưng khi chuẩn bị trả lời thì Chisato đã xuất hiện cản lại và kêu cậu đổi chỗ trước khi lỡ mồm. Khi Haikutaro đến chỗ của Maria để canh thì không thấy cô đâu. Cậu vội vàng chạy đi kiếm thì thấy Maria đang thay đồ. Vì cậu là trai tân chưa biết mùi gái là gì nên khi nhìn thấy cái body này thì cậu cứng như cây trụ điện. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy nên tim đập mạnh quá chả biết làm gì nên phóng thẳng về chạy Ngay lúc cả hai đang bối rối thì Duy Chi đã tìm được thứ mình cần. Cậu lập tức ra tín hiệu cho Maria và tháo chạy. Khi hai người sắp bị đuổi kịp thì Duy Chi cậu đẩy Maria xuống vực. Phía Tenji thì cậu giờ chỉ cần chờ thần chết chạy xì bo đến rước đi đến chỗ bố mình thôi. Và ở những giây phút cuối cùng, cậu vẫn sẽ tin tưởng Duy Chi Kiếp làm trai trí thức của cậu đến đây là hết, nhưng lúc này những giọt nước từ đâu chảy vào miệng cậu. Trong cơn mơ hồ cậu nghe thấy tiếng Dui Chi thì cậu lập tức tỉnh dậy, cậu đã không đặt niềm tin nhiều người rồi. Và tại sao Dui Chi không nói chiến thuật này sớm cho Tenji biết chuẩn bị là vì Dui Chi muốn thử cậu xem có nhấn nút đầu hàng khi gặp rắc rối không. Nhưng thay vào đó Tenji lại mạo hiểm cả mạng sống của mình để giữ lời hứa và không nhấn nút. Điều này khiến Dui Chi rất vui khi Tenji mà cậu biết không hoàn toàn dối trá. Và từ bây giờ cả hai sẽ yên tâm tin tưởng lẫn nhau và việc cậu trở về đây nghĩa là kế hoạch đã thành công một nữa rồi. Cậu có nói với Maria nhiệm vụ của cô là làm mồi nhữ và việc đẩy cô xuống chính là nằm trong kế hoạch để cắt đuôi và thành công trở về. Còn việc xô Maria xuống thì có gọi là khốn nạn không? Thì không nha, cậu biết sân chơi này là của nó. Nhỏ Maria này thuộc quản lý trò chơi nên không thể rãnh củ tỏi ở nơi của nó được chỉ cần cầm chân một người, chỉ cần một người, thì người kia chắc chắn cũng sẽ dừng theo và việc cậu tính toán chuẩn như thế này nằm trong 3 ngày đầu. Cậu không hề nằm ăn chơi đó để tra tấn cơn đói của Tenji, mà là để quan sát tính cách và các mối quan hệ trong nhóm K. Cậu sẽ dùng đủ trò như chọc tức, vui vẻ này kia và cậu đã tìm ra con hàng ngon để kết thúc vụ này. Đó là hai Kutaro. Cậu biết thằng đó là một thằng hay quạo và muốn tới công chuyện bất cứ lúc nào. Nhưng trong lòng lại rất yếu mềm và đầy chắc ẩn vì là trai tân nên rất tử tế với gái. Đó là người cậu đang tìm nên việc đẩy Maria xuống chắc chắn nó sẽ cứu. Còn lỡ như cứu hụt thì tôi không biết, bây giờ cơn đói của Tenji đã được giải quyết. Cậu sẽ thực hiện một việc cuối cùng để chiến thắng, đó là phá tình bạn của nhóm K. Qua tập 10, cái đầu tiên cậu hướng đến chính là cái bẫy ngọt ngào. Hai thằng này thì đã được cô cảm ơn một cách rất ngọt ngào khiến hai ổng mềm lòng. Trong lúc trở về thì cô cũng không quên giả đau chân để được cõng về. Lúc này khi nhóm tập họp đủ thì Duy Chi cũng xuất hiện. Cậu đề khoác vai Maria và nói với giọng điệu như một thằng chủ nói với một người nô lệ. Điều này khiến hai Kutaro cực kỳ tức giận. Duchi cố kéo tóc Maria mục đích là làm cho cậu kia tức không chịu nổi đấm cậu, thế là đội cậu sẽ thắng. Và việc cậu hành Maria là đúng luật vì đồng đội được bạo lực với nhau. Thế là hai Kutaro nãy ra một ý là muốn Maria về đội của mình. Nhưng Chi Sato đã đến kêu cậu suy nghĩ lại vì đây có thể là bẫy. Cậu nói bọn phụ nữ này tin thế méo nào được, anh đây bị lừa nhiều nên có kinh nghiệm lắm hai Kotaro lập tức điên lên và sẵn sàng đập cho Chisato một trận nếu dám nói gì thêm với con hàng ngon nghề khó lắm anh mới kiếm được bên kia. Lúc này cây và hai Kutaro sẽ cùng nhau đến hỏi ý đội trưởng. Bài tiếng sau khi trở về thì rất tiếc khi thằng mắt hí mở không lên đó lại không cho Maria đổi đội. Thế là hai Kutaro sẽ quyết định đổi sang đội C là đội của Juichi để đập cho cậu một trận. Nhưng anh đây chỉ cho mày đánh khi mày ở đội bên kia thôi, còn về đây thì không có vụ đó nhé. Đúng là con cá mình nhắm lại nhảy thẳng vào trong bẫy của mình. Bây giờ chỉ cần nghe hai Haikutaro nói chỗ thằng đội trưởng ở đâu, nhưng thật không may vì chính bản thân hai Haikutaro cũng không biết thằng đội trưởng núp chỗ nào. Giờ đây Chi lại nằm trong vai con mồi khi cứ nghĩ mình là thợ săn rồi, khi việc hai Haikutaro đổi phe nằm trong sự tính toán của cậu cây. Còn cái việc lúc sáng khi hai Haikutaro cùng cây đến gặp mặt đội trưởng thì đang trên đường đi, cây nhận được một cuộc gọi bảo cả hai nên quay về vì họ đang nghi ngờ nhóm C đang âm mưu gì đó. Không còn cách nào khác nên phải liên lạc với đội trưởng và điện thoại. Du giờ rất bất ngờ khi biết cây chính là đội trưởng thật sự của nhóm K, thằng này kiểm soát mọi nước đi của nhóm. Và cũng may là cậu phát hiện sớm và cậu sẽ không bị mắc bẫy nữa, nhưng khi đứng ở đây thì cùng cậu đã bị mắc bẫy của cây, vì Haiku Cứ tượng cậu ta sẽ là quả lựu ngon nhưng thật chất là lựu đạn, nói tại sao là lựu đạn thì cũng dễ hiểu. Vì nếu Haiku đang ở đội C mà Haiku tấn công một thành viên ở đội K thì lập tức đội C sẽ thua nên cậu mới trói thanh niên lại như thế này. Nhưng khi trói lại thì hai Kutaro giờ đây sẽ thăng bom hẹn giờ, vì chỉ cần sơ xuất và để đội kia tìm thấy xong gỡ trói thì trái bom này sẽ làm cái bùm. Lúc này hai thành viên đội ca cùng đã tìm được Duichi, ngày hôm sau thì Maria cũng đã mất hứng rồi nên rời đi, nhưng trên đường đi thì gặp cây. Cậu thừa biết Maria thuộc ban quản lý và bây giờ cậu hỏi cô có muốn phản bội Duichi không, vì khi phản bội cậu ta, Cô sẽ được tận mắt thấy một kẻ kiêu ngạo đầy mưu tính lại trở thành một kẻ thảm hại yếu đuối. Cô khi nghe được điều này thì thấy vô cùng thú vị. Lúc này Maria gọi cho Juichi và hỏi vị trí của Tenji trốn để cung cấp cho cậu ta ít thức ăn. Cậu vì cùng tin tưởng cô nên đã giao vị trí. Cô sau đó đến chỗ của nhóm ca khiến cậu đứng hình vì Maria đã phản bội cậu. Đến chiều tối thì cây đã tìm thấy Tenji. Trò chơi thứ ba đến đây là kết thúc và kết quả tuyên bố. Đội ca thắng nhưng thắng bằng niềm tin. Đội chiến thắng ở đây không ai khác chính là đội C qua tập 11. Tại sao đội ca lại thua khi đã tìm được người đội C? Rất đơn giản để hiểu vì quả bom hẹn giờ Haikutaro khi nhóm ca rời đi hết để tìm chỗ núp của Tenji. Thì Yuji cậu lúc này làm cái gì? Cậu lấy Haikutaro làm con tin. Cậu gọi cho tên đang núp ở đội bên kia và kêu anh ta bỏ cuộc. Và nếu không thì cậu sẽ đấm Haikutaro cho đến khi nào ổng chịu ấn nút. Yuji sau đó liên tục đấm Haikutaro, nhưng cậu ta là một thằng lì đòn nên vẫn còn trâu lắm, vì bây giờ chỉ còn là thời gian thôi. Cậu không lòng vòng như Hải Phòng, cậu biết bọn này là dân bóng rổ, nên cậu nói với thằng anh cả của nhóm bên kia là nên không đầu hàng, thì cái ngón tay của thằng hai Haikutaro này sẽ liên tục được cậu bẻ gãy. Dù do không thể để cho hai Haikutaro bị thương như vậy được, người anh run cầm cập, dù bên ngoài có ngầu lòi hay gì đi chăng nữa, thì chẳng ai vô tâm với đồng đội của mình như thế cả. Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc, và để tính toán rõ hơn vụ này, chúng ta cần hiểu ai là người mắc nợ và dẫn cả nhóm vào trò chơi ở nhóm K. Cậu đã cố tìm hiểu thông tin đó từ những lúc có cơ hội nhung cả ba đứa này lại không phải. Riêng thằng cây thì nó là một thằng thiếu gia đầy mưu tính thì càng không. Thế là người cuối cùng đó chính là đội trưởng Jujo và việc đưa anh chàng đội trưởng này đi núp. Đó là thật sự là một ổ khóa cực kỳ dễ bẻ với tên trộm là Juichi. Cậu khi nói chuyện với Haikutaro thì có hiểu được một ít thông tin từ anh ta. Đó là anh ta luôn sẵn lòng liều mạng vì mọi người, nhưng cũng không biết xoay sở thế nào khi đồng đội của mình bị thương do mình. Và lý do Jujo kéo cả nhóm đến đây để tham gia trò chơi cùng không đáng trách vì gia đình của anh thất bại trong việc kinh doanh ăn đầy nợ. Cậu cùng định bỏ hết tương lai của mình để đi làm thêm, nhưng cậu lại muốn tham gia giải đấu cuối cùng với mọi người. Thế là cây nói sẽ giúp cậu trả nợ bằng cách đưa cả nhóm vào đây. Jujo sau đó phóng đến đấm Juichi nhưng hai Kutaro đã ngăn lại. Cậu không hề bị Juichi bẻ tay, mà là Juichi tự bẻ tay cậu. Trò chơi kết thúc. Thằng cây không chấp nhận việc này, cây sau đó bị bán retest mông vì dám to tiếng khi chúng ta đã thua. Đúng là mấy thằng đeo kinh toàn là mấy thằng nguy hiểm không lường trước được nước đi của bọn nó. Nhưng trong trò chơi này bán ri im lặng từ đầu tới cuối, nhưng lại hiểu nước đi từ đầu tới cuối. Dui chi thì cậu cũng đã thay đổi, nếu như đó là cậu lúc còn nhỏ, thì hai kutaro chắc sẽ tàn tật mất vì hai người đã vượt qua màn chơi thứ ba, nên tạm thời được ra ngoài hít thở không khí và tuyệt đối không được tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai và cùng đừng hòng chạy trốn. Hai người khi vừa được thả ra thì đã vội chạy đi tìm Siho nhưng vừa đến lớp thì chỉ thấy Jutoji Cô đang cố lau những dòng chữ chữ mắng Siho và Si Be vì đã trộm tiền quỹ xong biến mất. Trở về lúc ba người họ sau khi được giải thoát, thì ba người đến trường với cư xử bình thường vui vẻ như mọi khi, nhưng vừa vào lớp là những ánh mắt thất thần. Những vẻ mặt tức giận đang nhắm thẳng vào ba ngày, nhưng Si Be đã đứng lên giải quyết mọi chuyện bằng cách cậu sẽ dùng tiền mình để bù vô lại. Và hai ngày sau đó bố Si Be và Si Be bị bắt có vẻ Sibe đã kể cho bố cậu ta về trò chơi ấy. Cậu trở lại lớp xin lỗi mọi người vì không có tiền nên họ bắt nạt cậu. Và ngày hôm nay, bố của Sibe đã bị ám sát. Sibe bị bắt đi mà chẳng ai biết lý do. Trên đường đi thì Jutoji đã đến hỏi hai người về mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng cậu bỏ qua lời nói đó và nói xấu cô một cách thậm tệ và Juichi tuyên bố Jutoji từ giờ cô là người xa lạ. Đó cũng vì muốn tốt cho cô khi không phải đẩy cô vào cái rắc rối này. Vào buổi tối hai người bàn bạc là sẽ xin quản lý ôm nợ dùng Du Toji thì một cuộc điện thoại gọi lên Du Toji đã bị bắt. Hắn kêu Duy Chi đến chỗ này và chịu hành hạ còn không thì Du Toji sẽ phải chịu. Ở tập 12 này vì để cứu cô bạn của mình cậu phải đi đến chỗ đó một mình và tham gia trò chơi của bọn này đó là trải qua ba hiệp chịu đau thể xác, nếu qua được thì thả hai đứa đi. Và ở trò chơi không có bản quyền này thì bọn chúng sẽ cho Du Toji chọn cậu bị ăn đấm hay là Du Toji bị ăn, lần chọn này hai người phải im lặng. Và thằng được chọn ra để đấm là cái thằng cao to đen hôi này. Nếu Du ăn một đấm của thằng này chắc ngất luôn quá. Chuyện đang trở nên căng thẳng khi không biết Du chọn ai thì lúc này Duichi đã đạp mạnh để cho cô biết là hãy chọn cậu. Thế là Duichi lập tức bị ăn ngay ba đòn. Nhưng cậu thấy thầy đầu bùi này đánh mình còn nhẹ hơn thằng đội trưởng kia, màn tiếp theo bọn này đưa ra là tháo móng tay. Sutoji quyết định chọn việc này nhưng vì là con gái nên chỉ vừa đẩy nhẹ một cái là cô la lên trong đau đớn tột cùng rồi. Du Chi sau đó đã đưa tay mình cho hắn móc hết 5 ngón và trò cuối cùng. Nếu chọn cậu thì sẽ để bạn tay ra cho hắn chơi dao, còn nếu Du To Di chọn bạn thân thì cô sẽ lột đồ ra nhảy. Thế là một lần nữa cậu đứng ra bảo vệ Du To Di. Hắn lập tức dùng cây dao đâm thẳng vào tay cậu. Thế là trò chơi của bọn này đã kết thúc, hai người có thể về. Nhưng tại sao lại về khi nó lại hành hạ mình như thế? Cậu không hề giận Du To Di vì cậu biết đây chỉ là trò mà bọn bắt cóc hay dùng. Cậu sau đó kêu Du To Ji đi về vì nếu ở lại sẽ chứng kiến nhiều chuyện đáng sợ lắm, nhưng cô vẫn cứ ở lại. Cậu lúc này ngõ lời muốn chơi một trò khác với tên này. Và phần thưởng Duy Chi đặt ra là 10 triệu yên tiền mặt cho người thắng, đó là oản tù tì. Nếu như thằng kia thắng thì nó lãnh được 10 triệu yên, còn thua thì đưa cái ngón tay cho cậu. Nhưng hắn lại không dám chơi, thế là cậu nói sẽ đưa 1 triệu yên cho từng thằng nếu nó thắng khiến tất cả đều hưng phấn nhưng trận này thằng đầu trắng thua rồi. Không cần nói nhiều khi hắn biết tay của cậu chỉ ra được búa và bao, nên hắn chắc chắn sẽ chọn mặc định là bao. Biết được điều từ sớm nên cậu đã chọn ra trò chơi là oản tù tỷ dụ hắn. Khi trò chơi bắt đầu, hắn lập tức dùng bao, thì tay trái của cậu lại dùng kéo. Hắn phạm một sai lầm chết người đó là quên cấm Dui Chi dùng tay trái. Nhưng hắn lại không chấp nhận điều này nên kêu đồng bọn đập cậu. Hương rất may là những người trong cục quản lý trò chơi gốc đã bắt tại trận. Họ biết được vị trí của bọn này là nhờ Tenji gọi vì ngay từ đầu cậu đã có linh cảm xấu trong việc này, thế bây giờ thua rồi thì chịu đi chứ nhé. Đang chọn ngón nào của hắn để cắt thì nhớ ra một thú vui mới. Đó là cậu kêu hắn chọn một đứa trong đám ra để thế trổ. Hắn lập tức kêu và chửi rủa cả đám những chẳng thằng nào chịu ra. Thế là tên này đã bị lộ ra cái đầu không não và không có can đảm hơn nữa là dễ dàng phản bội đồng đội. Cô quản lý Tomodachi Game hỏi tất cả đám đồng bọn với anh xem sau vụ này bọn nó có muốn đi cùng anh không thì cô nhận lại một câu đầy khí chất, đó là có cái nịt. Sau vụ này thì Juichi đã ngất đi vì mất máu quá nhiều. Lúc này Maria cũng có mặt ở đây và không quên nhắc mấy cưng còn có một người bạn đang cần mấy cưng cứu đó chính là Sibe. Và khi tham gia vào trò chơi tiếp theo thì sẽ cứu được Sibe. Nhưng có điều người tham gia sẽ phải gánh số nợ nửa tỷ vì Sibe bị dính nợ tận nửa tỷ do cha của cậu chết để lại. Juichi dù đã ngất nhưng vẫn cố tỉnh dậy và nói là nhất định phải chơi. Điều quan trọng nhất với cậu bây giờ không phải là tiền bạc mà là bạn bè, vì để nối tiếp niềm tin của bạn mình màn chơi thứ tư có sự tham gia của hai người. Tenji và Zutoji, trò chơi mang tên phiên tòa bạn bè. Như vậy là mùa 1 Tomodachi Game đã kết thúc.